hai con mèo con đang à, leo lên xe máy nô nhau các bạn rất là tinh nghịch nhìn dễ thương lắm các bạn này mèo con Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng à, các bạn à, quay trở lại với kênh à, ẩm thực và cuộc sống. Buổi trưa hôm nay mình lại vào bếp các bạn. Món ăn của mình hôm nay nấu cho gia đình mình đó là món cá nha các bạn nhé. Cá nấu dưa chua. Thế nguyên liệu mình có cá đấy. Cá đấy thì mình cũng sơ chế rồi. Rửa sạch mình mổ rồi. Thì mình nấu cá nấu dưa chua này thì mình nấu hai khúc đầu nó với lại cái <clears throat> đuôi nó với lại cái của lòng cá này các bạn Đấy, thì nó rất là phù hợp với cái món dưa chua đây còn đây là cái hộp <clears throat> cái ờ, hú dưa các bạn dưa trong cái vườn um, rau cải mình trồng ấy thì mình lấy những cái phần lá già mình muối các bạn muối nó khoảng 3 tới 5 ngày nó chua ấy các bạn chua cho mình nấu với cá này rất là ngon luôn rồi bây giờ mình sẽ thực hiện món ờ, cá nấu dưa chua nhé các bạn nhé các bạn hãy xem hết ờ, video của mình cái dưa chua này mình sẽ lấy ra một uh, tô các bạn một cái tô để mình uh, nấu ở phần trên này có năng là nó chưa chua thì mình uh, gạn mình lấy cái phần dưới các bạn để nó ở phần dưới thì nó chua hơn nó chín đấy mình cho ra cái bát và như vậy là mình được một cái bát dưa chua rồi các bạn và tiếp theo mình làm món cá nhé trước các bạn nhé mình bật bếp ga lên mình dán cá trước các bạn quá gắn qua rồi mình à, đổ dầu vào cá này mình dán à, qua để cho cá nó săn lại các bạn thì nó không bị nát cá mình nấu với lại cái mỡ mình dán nên nó có cái độ béo nó rồi à, mình à, lật cá lại các bạn ạ lật cá lại cho nó cả hai mặt nó đều săn lại cá săn các thì bắt đầu mình ờ, vớt ra các bạn nhé vớt ra tiếp theo là cái phần dưa các bạn mình lại uh, lấy cái hành khô các bạn mình phi hành khô lên nhé và mình đổ dưa vào mình xào dưa này. dưa thì mình cũng ờ, xào qua các bạn xào qua à, như là cá vừa nãy chứ không à, xào kỹ mình xào qua để nó dừ ấy các bạn nấu thì nó ngon rồi mình à, đổ vào cái xong bên này các bạn cái xong bên này là có có nước rồi các bạn mình chế một chút nước nếu mà dưa nó chưa chua thì các bạn cho nước dưa vào các bạn nấu được đây thì dưa mình nó chua thì mình à, chế nước Đấy, thả đây đun à, dưa đun trước nha các bạn nhé đun dưa sôi lên bắt đầu cho nó khoảng 5 phút nó ờ, dừ cái dưa này nó ngọt à, trong khi chờ đợi thì các bạn cũng có thể chế biến những món khác như bên kia thì mình à, đang rán đậu được các bạn à, bây giờ mình à, cho gia vị vào cái món cá nấu dưa này cho rút muối mì chính chút ờ, nước mắm các bạn để nó có cái mùi thơm ấy cũng tùy các bạn ăn mặt mặn hay ăn nhạt như các bạn nhé cho sao cho nó vừa phải nhưng mà mình cho thì nó như thế là nó cũng vừa phải kênh của mình thì làm về ờ, ẩm thực các bạn những món ăn hàng ngày mình nấu ấy thì cho gia đình ăn cơm ăn ờ, cơm bình thường thôi chứ mình cũng không ờ, làm những cái món ăn nó hoành tráng hay là những cái đặc biệt gì cả chỉ là món ăn ờ, bình thường hàng ngày mình ăn sao mình nấu vậy mình quay clip mình chia sẻ lên kênh của mình cho các bạn cùng xem <coughs> rất mong ờ, các bạn ủng hộ kênh mình Ờ, bằng cách đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi những video mới trên kênh của mình các bạn và nếu các bạn thấy video hay thì cũng có thể like và chia sẻ giúp mình cá nấu sơ chua này thì ờ, làm theo cách của mình nếu các bạn ờ, có cách khác các bạn có thể là trao đổi giao lưu với mình hoặc là để lại bình luận bên dưới video còn đây là cách riêng của mình thì món này mình nấu nhiều lần rồi các bạn nên cảm thấy nó rất là ngon Đấy, dưa dưa sôi lên sôi, sôi ờ, lên là nó rửa dưa rồi các bạn đổ cá vào các bạn Đấy, như vậy mình đổ tất cả cá vào này mình ờ, trao các bạn nếu mà cho vào nấu trước thì nó cá nó sẽ dừ quá các bạn mà dưa nó chưa kịp ờ, ngọt nước ấy. mình cho cá xong Đấy, mình cho cá vào sau mình nấu nấu có um, cá vừa nãy mình trao qua thì nó chưa chín các bạn bây giờ mình nấu chín cá là nó vừa quyện vào cái nước này nó ngọt nước ngon là ok các bạn nhé phải làm bên món cá mình mình nói chuyện các bạn ấy tí nữa đậu cháy nhưng mà may đậu chưa cháy rất là làm đều đầy dễ lật các bạn mình thì ờ, đầu bếp không xuyên các bạn mình công việc mình là công việc ờ, nông dân thôi không phải là đầu bếp nhưng mà mình chia sẻ những món ăn hàng ngày mình làm mình nấu ăn đó vợ mình thì bận ờ, công tác xa các bạn thì ờ, không không thường xuyên nấu cơm canh được đã đi làm về muộn nên là mình thường hay vào bếp ờ, để chia sẻ những món ăn hàng ngày cho các bạn thôi đậu vàng rộn các bạn mình lật hết lên rồi nó chín vàng đấy. cá này đang sôi chờ lúc nữa là chín vừa nãy mình rán đậu xong các bạn bây giờ mình lại luộc rau này đây là rau lang các bạn này Đấy, rau lang luộc à, món ăn rất là đơn giản à, nông thôn các bạn nó không có những món ăn gì đặc biệt lắm mà mình chia sẻ các bạn con cá thì đang đang sôi đây gần chín rồi cá bốc lửa đấy bốc khói nghi ngút rồi cá nấu dưa đã chín rồi các bạn bây giờ mình à, sẽ múc nó ra để mình à, nếm thử nha các bạn nhé xem cái vị nó hương vị nó như nào và chia sẻ với các bạn nhé đây đầu cá này các bạn Đấy. nhìn hấp dẫn ở đây các bạn này Đấy, đây là canh à, cá ráo dưa đây các bạn rồi mình à, mời các bạn nhé mình ăn miếng dưa này dưa nó ngọt lắm các bạn dưa nó có vị chua chua ngọt hương vị rất là thơm cá đấy các bạn bây giờ mình đây cá đây mời các bạn ăn miếng cá nhé uhm. cá nó có cái độ béo các bạn béo và ờ, chua ngọt cái dưa này chua với ngọt cá nó nấu vào nó bị ờ, chua bị ngọt rất là ngon mình à, uống miếng nước này à, nước nó ngọt lắm các bạn ạ cá rất ngon nó săn các bạn nó không bị nát các bạn này Đấy, miếng cá nó không bị nát đâu nó săn cá cá nó thơm thịt nó thơm nói chung là món này rất là ngon các bạn rất là tuyệt vời món canh cá nấu dưa chua À, thơm ngon và cũng um, rất là tốt cho sức khỏe các bạn nó dầu dinh dưỡng cá với chua nấu với dưa chua này ăn dễ ăn lắm Thôi video mình làm đây dừng lại nhé các bạn nhé Đấy, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn đừng quên uh, nhấn nút đăng ký chuông để theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình và hãy like và chia sẻ nếu các bạn cảm thấy video hay và có ý nghĩa. Rồi, xin chào các bạn.